Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ ASCO năm 2016 đã xác nhận về hiệu quả giúp chữa khỏi một số trường hợp bệnh ung thư của phương pháp tu luyện khí công Phật gia Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ năm 2001, cộng đồng luật sư, bác sĩ, các nhà trí thức và người dân lương thiện trên thế giới kiên trì lên án những lời tuyên truyền dối trá nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công, để đầu độc con người thế gian đặc biệt là đầu độc người dân Trung Quốc, liên quan đến cuộc đàn áp trái pháp luật đối với Pháp Luân Công xảy ra tại Trung Quốc. Cuộc đàn áp phi pháp đối với Pháp Luân Công khiến rất nhiều người dân Trung Quốc đã quay sang căm thù các giá trị đạo đức làm người cơ bản và không dám làm người tốt vì sợ tình huống làm ơn mất oán. Luật pháp thế giới bảo hộ quyền hợp pháp cho người dân tập luyện Pháp Luân Công trên thế giới và ở Việt Nam. Chỉ có tập đoàn DCS Trung Quốc mù quáng vi phạm pháp luật chỉ vì mục đích để bôi nhọ và vu khống người dân lương thiện và người tốt tập luyện Pháp Luân Công, vốn chỉ có mong muốn giữ gìn sức khỏe thân tâm và làm người tốt trong xã hội.